Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Thành Pháp của mình ngày hôm nay Hôm nay mình sẽ review cho cả nhà một lô đất tại khu K của Mỹ Phước 3 Và lô đất này có giá là 1 tỷ 650 triệu Lô đất này là một lô đất chính chủ nha cả nhà Và lô đất này có tổng diện tích là 5 x 30 Tổng diện tích là 150 m vuông Như cả nhà thấy đây là xung quanh dân cư ở Đông Đúc cũng như là xung quanh thì được xây dựng nhà trọ cũng khá là nhiều và điều đặc biệt thì à, khu ca của Mỹ Phước 3 là một trong những khu mà dân cư tập trung sống rất là đông à, như cái nhà thái này ạ thì à, lát nữa mình sẽ di chuyển từ vị trí lô đất này đi ra đường à, Decanema để cho cả nhà nhìn thấy cũng như là à, biết được là từ vị trí đất chúng ta có thể di chuyển đi đến đâu và từ đâu chúng ta có thể đến tại vị trí đất ạ và hiện tại chúng ta đang di chuyển à, trên trục đường NK10 trục đường này sẽ kết nối với đường Dekanama à, và trên trục đường Dekanama là một con đường rất là sầm uất và được kinh doanh buôn bán khá là nhiều từ vị trí đất chúng ta có thể di chuyển à, đến các tiện ích ví dụ như là siêu thị ngân hàng cũng như là một số cái vị trí như chợ chợ Mỹ Phước 3 à, chợ tự phát ở trong cái khu k này và điều đặc biệt là trên cái trục đường mà Decanama này thì buôn bán kinh doanh cũng khá là nhiều mặt hàng cho nên chúng ta có thể là di chuyển và cũng như là mua bán ở trên trục đường này cũng nhiều rồi tức là từ vị trí đất à, chúng ta có thể di chuyển à, trên trục đường Decanama này chúng ta cũng có thể mua được những cái vị những cái nhu cầu à, thức yếu mà chúng ta cần mua cả nhà muốn ờ, biết thêm chi tiết thì liên hệ cho mình số điện thoại 0972 332 894